Mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang Thì à, TBL tình cờ tìm thấy được một cái căn nhà bỏ hoang hay là một cái biệt thự bỏ hoang hết sức là kỳ bí và rất là đẹp luôn thì à, mong quý à, cô chú anh chị và các bạn hãy cùng đồng hành với TPL để mình à, khám phá xem cái à, căn biệt thự này có những cái gì bí ẩn kỳ bí bên trong bây giờ chúng ta sẽ à, tiến tới gần căn biệt thự nha đây là cái tuyến đường hết sức là đẹp luôn đi ra ngoài Hoàng rơm phía kia là biển cả quý cô chú anh chị biển và bên này là cái căn nhà biệt thự của ờ, chúng ta nè mọi người đó căn biệt thự hết sức là rộng rộng lớn luôn mà như TV em thấy ờ, bỏ hoang hay sao á để mình ờ, tiến tới gần mình tham quan khám phá thử xem có thực sự ờ, bỏ hoang hay không nha đó rất là lớn luôn bên kia có một cái bồn nước Ồ. rất là lớn luôn vẫn còn cái bồn nước to ơi là to luôn. chắc cũng 5.000 ờ, lít đấy. bên kia là tuyến đường à, xe cộ rất là lớn luôn người ta đi lại á giờ tiến vào trong đây để mình à, tham quan khám phá thử cái à, căn biệt thự này có cái gì bí ẩn bên trong hay không có tiếng gì mọi người nghe tiếng gì mất không chắc là cái tiếng của si nó ngồi rồi thì chúng ta bước tới đây thì Ui! nó bị ấy nè cả nhà nó bị xuống gạch à. và cái này nó cũng bị xuống nè xuống cấp này. không biết có phải là lý do xuống cấp cho nên người ta mới bỏ hoang như thế này hay không hay là một lý do nào khác trong quá trình xây dựng rồi em thấy uh, những cái uh, chai nước ngọt nè mọi người thì à, theo em suy đoán là những người vô gia cư hoặc là những người làm công trình ở đây người ta nương náu ở đây cho nên người ta mới bỏ lại những cái à, vật dụng này uống nước uống đồ tùm lum đó này. nón rồi nè mọi người đó à, chứng tỏ những người anh em làm công trình ở đây nha và bên trong này thì à, cái cánh cửa này không mở ra được mọi người đây phía trong đây chắc có lẽ à, người ta có cái khó nè mọi người nhưng mà người ta móc là gì thôi mình à, cũng à, tôn trọng nha dù gì thì tuy là nhà hoang nhưng mà cũng là cái chỗ để người ta nương náo cho nên mình cũng khám phá những cái chỗ nào mà không có cửa cửa không có khóa lại nha mọi người còn người ta đã móc gì thì mình cũng ờ, tôn trọng phần nào tại vì mình đi ờ, tham quan khám phá thì nên ờ, dòm quan sát chứ em nghĩ là không nên đụng tay đụng chân vào à, để làm gì ha thì đó là một cái suy đoán dựa vào cái gì mọi người biết không dựa vào những cái đóng bảo hiểm bảo hộ công trình đó đây là cái nhà cây này cây quýt hay cây chanh gì em cũng không biết nữa đó cái này mà ăn gà cục tét lá chanh thì rất là sung sướng luôn nha rồi thì chúng ta sẽ à, chuyển sang một cái căn phòng bên đây nè mọi người đó sắt rồi nói chung là sắt này còn yêu nguyên có thể nhờ những anh em công trình mà những cái sắt này nó không bị mất đi nha mọi người chứ ờ, không là những cái sắt này được ờ, một số anh chị hút chích mai thí với mọi người có thể là qua quét hết rồi nha không còn nữa đâu nha Đó, sắt còn nguyên luôn sắt này thì bỏ chứ không có làm gì ô đạp lên sắt mình nghe rớp rớp rớp rớp luôn cả nhà chắc là nó bấy gì mà em đạp nè đáp mọi người ừ. này nhôm nhôm làm lá phong trên này là mọi người đó đi vô trong đây thì cái công trình này nó xuống cấp rất là nặng luôn nha mọi người thì um, nhà vệ sinh labo bồn cầu vẫn còn nguyên không có được ờ, tháo gỡ nhưng mà trong đây là meo móc rồi ghê lắm nè rồi mọi người hãy ờ, cùng em đi sang phía bên này nha căn phòng bên này thôi cái gỗ này cũng rất là chắc rất là tốt luôn bên này cũng ờ, không có gì hết nói chung là ở đây có thể là được các anh em công trình làm và ở lại cho nên ờ, cái thành phần xấu á họ cũng ngại không có vào bên đây cũng có một cái căn phòng này rất là trống trơn luôn quạt còn nguyên luôn nha mọi người cửa nẻo là còn nguyên đây là một cái căn biệt thự ờ, hai lầu hay sao á một lầu chứ đây vào một cái phòng nữa nha cả nhà quạt cũng còn nguyên luôn nè đó chỗ này rất là mát luôn dưới đây là một cái chiếu chắc ờ, chiếu buổi trưa anh em á nằm ở đây để nghỉ ngơi nè mọi người phía ngoài đây là cái đường rất là rộng luôn và cái view rất là đẹp luôn anh em ở tất cả mọi nơi mà về đây để tham quan du lịch đó về Hòn Rơm, Phan Thiết, Mũi Né rồi du lịch đó thì sẽ đi ngang qua cái à, con đường này đó nhìn cái tòa tháp này rất là to luôn nha đế luôn hai tòa tháp ở trên cái đỉnh à, đỉnh đồi cát và đây là một cái à, phòng tiếp theo thì nó cũng trong phòng nó cũng rất là bê bê bét luôn mọi người nhìn thấy nè cửa này thì nó bả rộng ra nè ở đây gần à, muối biển á, cả nhà gần biển á. Đây. quạt này. còn nguyên nha đó thì em sẽ à, khám phá thật là mau cái căn biệt thự này cho mọi người xem à, đi xuống đây cái à, bình nước này, này rất là lớn luôn cũng còn nguyên luôn đây là những cái à, bóng điện của anh em công trình câu vô để buổi tối được sáng này chắc chắn là vậy luôn nãy giờ nhìn thấy ở phía à, dưới với lại phía trên mình cũng à, suy đoán được phần nào chắc có lẽ hôm nay là ngày nghỉ cho nên mọi người không có đi làm á ở đây thì không có dấu hiệu của tâm linh cầu cơ hay là một hiện tượng gì bất kỳ ở đây thì người ta đã ái lại rồi thôi mình cũng không vào làm chi ở ngoài nhìn vô nè mọi người đó rồi cũng không có gì à, mà nó đặc biệt lắm xuất sắc lắm nhưng mà có một điều em nhắn nhủ đến à, mọi người thì thông à, qua cái căn nhà này mọi người thấy những cái à, vết nứt nào cả nhà ừ. thấy những cái vết nứt này thì mọi người uh, xây dựng một cái căn biệt thự uh, tiền tỷ rất là có giá trị luôn mà lại xuống cấp rất là nhanh như thế này thì em nghĩ cái căn biệt thự này nó không có cổ kính đến nỗi mà như cái lâu đài của chú hỏa hoặc là một số công trình khác nhưng mà em thấy nó xuống cấp rất là nhiều nè cả nhà đây là những cái dấu hiệu à, của à, sự à, xuống cấp. Cho nên sau này quý cô chú anh chị mà xây nhà thì có thể lựa chọn những cái đơn vị nó uy tín hoặc là những cái ờ, đơn vị người ta giám sát á cả nhà. Có thể thì đây là cái lưu ý kinh nghiệm khi xây dựng nhà nha mọi người thì em thấy cái ngôi nhà này xây dựng về cái hướng đường thì đương nhiên rồi nhà nào cũng uh, xây dựng về cái hướng mặt đời mặt tiền đúng không cả nhà thì uh, đây thì căn biệt thự này em thấy xây dựng về có hai mặt tiền một mặt tiền về cái hướng uh, đường này và một mặt tiền về cái uh, cái hướng này là cái hướng uh, hướng đông mà hướng đông bắc nha cả nhà đó thì theo cái ờ, quy hoạch chỗ này nó đa số nó vậy rồi không biết là những cái à, phong thủy khác nó như thế nào nha cả nhà đó thì ai có cái à, ý kiến gì về cái phong thủy của căn nhà này hoặc là những cái à, lưu ý gì về xây dựng sau này cho mình một cái căn nhà sống cả đời ở đây thì mọi người hãy cho TBL một cái bình luận để góp ý nha đó rồi thời lượng chương trình cũng đã dài rồi xin kết thúc chương trình tại đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các à, video sau nha.